các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là đại ca đây Và hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập Strat uh, Strat vì hơn dành cho trường học nha Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nào Nếu các bạn thích thích video này thì các bạn nhớ nhấn một share, like, subscribe Và các bạn nhớ nhấn đăng ký và nhấn chuông thông báo để mà uh, biết uh, những video mới của mình nha Giờ bắt đầu nào Giờ bài hôm nay chúng ta sẽ học level dạng vĩ hình Cũng giống như um, video trước Và bài này sẽ là, sẽ là vẫn là bài vĩ hình Nhưng um, bài vĩ hình này nó sẽ ở tỉnh Gia Lai Và nó được uh, nó có trong đợt thi ở tỉnh Gia, Gia Lai vào năm 2018 Rồi giờ chúng ta làm nào Thì ấy, cái hình vĩ đây được tạo ra từ những hình vuông có cạnh 80 nét ví màu đỏ em hãy sử dụng phần mềm Strat để ví hình bên vậy là cái hình đây ấy là được tạo ra từ những hình vuông có cạnh 80 vậy nó có nét màu đỏ giờ người ta yêu cầu chúng ta là phải ờ, vỉ được cái vỉ cái hình đây ờ, là, dùng lợi là sử dụng Strat để vỉ hình bên vậy thôi cái hình này ấy thì nó sẽ được tạo từ những hình vuông nó nói nó làm nhau nó nói với nhau đúng không nó nói với nhau thành một đường tròn luôn từ đầu cho đến đỉnh cho, từ hình tròn đầu nói cho đến đỉnh hình tròn cuối luôn à, đỉnh hình vuông cuối hình vuông đầu nói với đỉnh hình vuông cuối như vậy nên mà nó có nét màu đỏ ấy. người ta có cho biết chúng ta một điều là nó sẽ làm chúng ta sẽ sử dụng màu đỏ và chúng ta sẽ thấy nó được ghép lại với nhau nó lại với nhau như hình tròn và cuối cùng là nó sẽ cái hình vuông những từng hình vuông đó những hình vuông trong cái hình đó nó sẽ có độ dài cạnh của nó là 80 mươi. giờ chúng ta sẽ làm nha phân tích xong rồi giờ đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra cái phân à cái phân chuẩn bị nha đỡ mẹ, đỡ mẹ cho nó chuẩn bị bắt đầu cái vỉa đầu tiên là xóa tất cả đỡ mẹ uh, xóa xóa mẹ xóa sân xóa cái chỗ mà mình đã vị trước khi mà đỡ vị ấy rút theo nhấc bút rồi mới chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị đầu tiên là đặt kích thước bút vị thành hai nha cho bút màu là màu đỏ giống như trong chi tiết nó nói là nét vị màu đỏ và có cái ờ, đi tới điểm ấy về phía phía 90 ra à, đi tới điểm thì chúng ta sẽ làm xong. đầu tiên chúng ta sẽ vị trước nha tiếp theo chúng ta sẽ cho nó đặt bút là khi chúng ta đặt bút rồi ấy thì giờ chúng ta tiến tới phần chính là đó chính là phần dùng lệnh để mấy vị cái hình đó này cái hình này chúng ta sẽ nếm được có bao nhiêu cục 1 2 3 4 5 6 rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 đấy 12 hình đúng không vậy vậy là 12 hơn là giờ ấy giờ là chúng ta sẽ làm nha lặp lại 12 lần là chúng ta sẽ cho thì hình vuông ấy chúng ta sẽ tạo một khối đặt đó là hình vuông và đặt cái đồ để thêm cái ờ, phần dữ liệu đầu vào là đồ dài cạnh và chạy nhóm ra thì thích vô chúng ra thì tìm thích vô cái chạy và không lên mới màn hình thì nhấn nút ok thì uh, ờ, cái hình thoát khói hình vuông ấy chúng ta chỉ định làm sao cho nó lập làm vị là hình vuông một hình vuông đơn giản thì hình vuông chúng ta chỉ biết có bốn cạnh nên chúng ta chỉ lập lại bốn lần để chúng ta sẽ di chuyển đồ gia cành nè để chứ chúng ta nhập vô nhập đồ gia cành vô không để ghi 100 thôi này nó sẽ chạy lên liền đúng như mình nói rồi tiếp theo là cho nó xây phải 90 độ rồi ờ, chúng ta hãy coi hình vuông thì nó nói là nó có cạnh là 80 rồi chúng ta sẽ đặt hình vuông là 80 nha là 80 đó, ờ, chúng ta sẽ thấy là nó đại vị là một cái hình vuông có độ gia cạnh là 80 rồi giờ tiếp theo dây đúng không tiếp theo chúng ta sẽ ví xong dây rồi lúc nó nói ấy, mỗi lần là nói ấy, là chúng ta sẽ đợi kỹ ấy, làm sao nó nói ấy là các bạn đợi kỹ cái phần đỉnh đỉnh hình vuông mà nó ở bên ngoài cùng ấy thì chúng ta chỉ thấy hai cái đỉnh vuông ở bên ngoài ấy nó nói đến với hai cái đỉnh hai cái đỉnh ngoài của hình vuông nữa hình vuông khác nên chúng ta chúng ta sẽ đi tới đỉnh bên kia của hình vuông là di chuyển 80 đúng không cho người ta nói kích thước à, kích thước là độ gia cạnh của nó là 80 tiếp theo cho nó xây phải nó đi tới đỉnh chỗ đỉnh mà hai cái hình vuông ấy đi ghép hai cái nó chạm hai cái đỉnh với nhau và cuối cùng là xây phải sao cho nó công bằng là nó có 12 hình là 360 chia cho 12 chạy thử nó ví dụ đúng không có điều nó to quá bây giờ chúng ta sẽ cho đây hướng vào phía đi tới điểm đúng không trò đồ ấy là chỉ là đồ dài cạnh của cái hình vuông đó chia cho hai Giờ tiếp theo chúng ta sẽ lên cho nó keo lên nè để cho giờ nó không có chiều trống gì ấy nên là không cầm cho cầm cho 80 còn chưa đủ vậy chúng ta sẽ 80 ấy cộng cho 80 chia cho 2 Hay là 80 cho cho 2 đi Vì vậy đúng không? Giờ chúng ta sẽ lên cho nó cao lên Đầu dày được rồi đúng không? Đấy Tiếp theo ấy chúng ta sẽ cho nó ẩn lại đây đấy thì chúng ta sẽ thấy nó vị đúng không ạ giống như kia hình rồi đấy đấy chúng ta phân tích đấy đơn giản mà thấy mấy cái phần đỉnh ngôi đây ấy nhìn vô con chuột mình à có mấy cái đỉnh ngôi đây à nó, nó gắn liền với nhau chúng ta chỉ cần đi tới đỉnh đây xong rồi cho nó xây rồi nó vị tiếp hình cho nó đi đây xây vị tiếp đơn giản vậy cho chúng ta để hôm nay chúng ta để làm xong cái bài này rồi đúng không là bài bài vĩ hình đó của tỉnh Lê Lai làm làm la trong năm 2018 vậy giờ hôm nay chúng hôm nay video cũng kết thúc rồi giờ chúng ta đã lab xong bài rồi giờ xin chào các bạn và bye bye nha mình mong là các bạn chỉ hiểu được cách làm bài này nha chúc các bạn làm bài này à, làm làm bài tốt nha giờ xin chào các bạn và bye bye bye